câu hỏi số 4 của DCD Channel. Với bài thơ Đời đời nhớ ông của nhà thơ Tố Hữu viết về ông Stalin có câu Thương cha, thương mẹ, thương chồng, thương mình, thương một, thương ông, thương mười. Câu này tôi có thể miễn cưỡng hiểu được là ông Stalin là một nhà lãnh đạo tối cao của Liên Xô và cũng là người đồng chí, người bạn tốt của nhân dân Việt Nam, thì tình cảm của người dân Việt Nam dành cho ông là rất lớn. Nhưng với hai câu dưới đây thì tôi hơi bối rối. Yêu biết mấy nghe con tập nói, tiếng đầu lòng con gọi Stalin. Chị Yến có thể giải thích rõ hơn câu này không? Cảm ơn chị. Trả lời, một câu thơ rõ ý có thể nói là không thơ chút nào, có gì để phải giải thích. Nếu bạn muốn chê thì cứ chê thẳng, không cần phải vòng vo như thế. Nói về thơ tố hữu, thời chiến tranh là một quốc gia mới giành độc lập, hai bàn tay trắng đúng ở nghĩa đen. Lại qua 9 năm kháng chiến, chúng ta chỉ có trái tim vàng để chống lại với hai đế quốc to. Vậy thì phải huy động tất cả những gì có thể huy động được như bây giờ các bạn nói là giá trị gia tăng. Thơ khẩu hiệu, thơ phong trào chính là một trong những giá trị gia tăng đó. Tố Hữu là một nhà thơ lớn trong hai cuộc kháng chiến, có những đóng góp không nhỏ trong lĩnh vực văn hóa tư tưởng, góp phần vào việc tuyên truyền trong nhân dân, khơi dậy lòng yêu nước, động viên nhân dân tích cực tham gia cuộc kháng chiến, có thể nói có sức mạnh như một đoàn quân thơ tố hữu có mặt trong mọi lĩnh vực cuộc sống của đông đảo nhân dân, các tầng lớp xã hội. Thế hệ chúng tôi trở lên, trong cuộc sống của mình, rất nhiều tình huống có mặt những câu thơ ông. Chiến thắng Điện Biên Phủ được ông mô tả trong bài Hoan hô chiến sĩ Điện Biên, vừa kịp thời vừa sinh động, đưa tin thắng trận đến với đồng bào chiến sĩ, thổi hồn vào đó, mạnh mẽ và sâu đậm hơn mọi bài học lịch sử mà chúng ta được học. Rất nhiều câu thơ của ông đã đi vào cuộc sống như một định nghĩa. Ngày nay, nhiều kẻ bất tài vô dụng ga tô với ông, ấm ức cá nhân vô tình tiếp tay cho giặc. Những kẻ chống phá thì tìm nhiều cách hạ bệ những anh hùng, những tượng đài của hai cuộc kháng chiến, trong đó có ông, một nhà chép sử bằng thơ tài ba. Một trong những bài thơ, chúng đưa ra dìm phá ông là bài thơ Đời đời nhớ ông. Chúng còn dùng bài thơ của phong trào diệt sâu bọ cứu lúa để vu cho ông kêu gọi giết người, dù rằng đó là bài thơ phong trào trôi nổi, không rõ tên tác giả, không có trong bất cứ tập thơ nào của Tố Hữu. Bởi vì bạn có ý muốn mượn diễn đàn của Win Win Việt Nam, cho nên Hải Yến cũng nhân đó có vài lời với khán giả về nhà thơ cách mạng lớn của Việt Nam.